hướng dẫn cách làm hộ chiếu online nhận tại nhà. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, công dân Việt Nam có thể thực hiện làm hộ chiếu online hoàn toàn và kết quả sẽ được gửi thẳng về địa chỉ trước đó. Điều kiện để đăng ký hộ chiếu online là gì? Có căn cước công dân loại 12 số có gắn chip điện tử, còn giá trị sử dụng. Đã đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia. Là người có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến. Bước 1 truy cập cổng dịch vụ công quốc gia của Bộ Công an. Bước 2. Đăng nhập tài khoản dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký ngay tại đây. Bước 3. Tìm kiếm dịch vụ cấp hộ chiếu. Vào mục nộp hồ sơ trực tuyến. Sau đó tìm kiếm dịch vụ cấp hộ chiếu. Bước 4. Điền đầy đủ thông tin và tải hồ sơ theo hướng dẫn. Bước 5. Nộp hồ sơ. Bước 6 bạn thực hiện thanh toán lệ phí và chờ thông tin kết quả phản hồi từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ của bạn